em tập trung đây. Thầy yêu cầu em là trong các số sau, đây, 132 này, 420 này, 125 này, 126 này, 460 này, 365 này, 428 này và 140 và 355. Câu hỏi đầu tiên của thầy như sau. Số nào chia cho 2? Các em nhìn này, số chia cho 2 là các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Đúng không nào? Vậy chúng ta nhìn này, những số nào có tận cùng là 2468 thì chia cho 2. Nào căn tập trung nhé. Ví dụ 1 của thầy. Câu A này. Các số chia hết cho 2 là nào là các số nào? Đầu tiên em xét số 132 tất cùng là mấy em nhỉ? Là 2. Vậy 132 sẽ chia hết. Tiếp theo này, 420 thì tận cùng là 0, tức là 420 chia hết. 125 thì tận cùng là 5 Tận cùng là 5 thì không chia cho 2 Ok 126 tận cùng là 6 À tận cùng là 6 đây Chia cho 2 126 Đơn giản đúng nào các em Tiếp này Đến 460 Tận cùng là 0 Ok chia hết Tiếp theo này 365 tận cùng là 5 Không chia hết 428 tận cùng là 8 chia hết Và cuối cùng